Ờ, đến với tổng kho công ty Factor Việt Nam ờ, xem test máy và đưa máy về nhà. Thì ờ, dòng sản phẩm hôm nay chúng tôi khuyến mãi đó là một con máy đột dập đa năng 12 dao dành Máy này sẽ làm được cho tất cả các hệ nhôm sinh pha 55 và ừ, các hệ nhôm uh, cạnh và để anh em có thể biết được rõ về từng cái chi tiết công dụng của dòng sản phẩm này em sẽ tiến hành đó là giúp anh em đó là dập thử nhôm cũng như đó là giới thiệu sơ qua ờ, về từng công dụng của các ờ, loại dao và đây là sản phẩm hàng nhập khẩu nguyên chiếc của công ty Factor Việt Nam à, với chất liệu nồi hơi được làm hoàn toàn bằng nhôm rất là to và đảm bảo là chứa được đầy đủ lượng hơi để chúng ta có thể làm việc và thao tác làm việc của máy cũng rất là đơn giản thì chúng ta chỉ cần đó là thực hiện thao tác đó là dập bằng cái bàn đạp ở phía dưới đây thì sẽ dập được tất cả các thanh nhôm anh em có thể thấy này Bàn đạp này thì ờ, nó rất là đơn giản ờ, Và một tay em thì có thể là dập, dập cái, ờ, cái em có thể là dập cái con máy đột dập này Em có thể nhìn xem đây là đường dập đi xuống rất là dứt khoát, rất là sắc ngọt Và nó rất là nhẹ nhàng cho chúng ta sử dụng và không làm mất nhiều thời gian của anh em thì ờ, ngay sau đây em sẽ đi qua công dụng của ờ, từng dao à, và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng ờ, nhau tìm hiểu về công dụng của con dao số 1 thì đối với cái dòng sản phẩm này con dao số 1 nó sẽ đột cho cánh cửa đi sinh pha hệ 55 và con dao số 2 đột cho cánh cửa sổ sinh pha 55 con dao số 3 sẽ đột cho khung bao cửa đi sinh pha hệ 55 và dao số 4 đột cho cây ốp móc alpha 55 và tiếp theo đây sẽ là dao số 5 số 6 và số 7 thì dao à, số 5 sẽ đột cho khung bao hệ các cạnh BMA, ZMA. dao số 6 đột cánh cửa lùa sinh pha 55 dao số 7 đột bánh xe lùa sinh pha 55 và mặt bên đây là dao số 8 và dao số 9 đây à, ờ, Dao số 8 thì ờ, đột cho thoát nước ray lùa Sinfa 55 giao số 9 thì đột cho cờ khung và cánh cửa đi Sinfa 55 giao số 10 thì ờ, sẽ đột cho cây vách đứng Sinfa 55 giao số 11 đột cánh cửa hệ vách cạnh BMA, CMA giao số 12 đột thoát nước khung bao Sinfa 55 và trên đây là tổng hợp 12 dao của dòng sản phẩm máy đột dập đa năng Finfa này Và em sẽ ờ, tiến và em sẽ tiến hành đó là dập thử nhôm để anh em có thể thấy được là cái ờ, nét dập của dòng sản phẩm này nó sắc ngọt như thế nào và đây là sản phẩm hàng mới hoàn toàn của công ty Factor Việt Nam anh em nha là hàng nhập khẩu nguyên chiếc và đây anh em có thể quan sát thấy đây là thành phẩm mà, mà em vừa mới dập ra bởi con máy đột dập này thì ờ, cái đây là khung bao vách kính nét dập rất là sắc ngọt đây ạ à, đây là thành phẩm nè đây ạ à, đây là thành phẩm mà công ty em vừa dập ra nè rất là sắc ngọt anh em ạ à. À, và em nhắc lại thì uh, chương trình khuyến mãi này sẽ uh, diễn Ờ, ra trong ờ, tháng 6 và dành cho năm khách hàng nhanh tay đầu tiên ờ, đến uh, xem và mua máy tại công ty Factor anh em nhé. anh em nào muốn được sở hữu cho mình một con máy mới với giá rẻ như thế này thì hãy nhanh tay đến với công ty Factor Việt Nam tại ở khu vực bến xe Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và hãy nhớ liên lạc cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 để nhận thêm nhiều chương trình ưu đãi và chương trình hỗ trợ khách hàng. Xin cảm ơn quý anh chị khách hàng đã luôn đồng hành cùng công ty Factor Việt Nam trong suốt thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại.